chào tất cả anh em Đấy, tiếp tục ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em vẫn là những dòng máy phân âm tài xỉu mà nó bao ồn cho anh em nhé bao ồn ở đây có nghĩa là gì bao ồn ở đây có nghĩa là khi mà anh em sử dụng cái máy này cái máy phân âm tài xỉu này anh em đi chơi tài xỉu ở bất kỳ những cái sòng giới nào dù to hay nhỏ hay là thậm chí cả những cái sân đá gà nó không ảnh hưởng gì đến cái máy phân âm hột tài xỉu của anh em nhé Đấy. thì đến sân chơi nào anh em cũng bắt được những cái bộ hồn tài xỉu mà khi anh em lắc tài xỉu bộ hồn rớt xuống chén là cái máy phân âm nó phân được nhá còn ngoài ra nó còn ngoài ra 90 phần trăm nó không bắt được những cái tiếng ồn bên ngoài đấy, đấy là cái bao ổn của cái máy phân âm tài xỉu này nói để cho anh em nào vẫn chưa biết về cái dòng máy phân âm hay là chưa biết về cái cái máy phân âm tài xỉu ờ, bao ổn này đó thì ờ, ngày hôm nay ờ, tôi chia sẻ cho anh em chỉ dẫn cho anh em cái cách mà về bờ an toàn nhất đấy. thì anh em nào mà tin tưởng thì anh em cứ alo gọi điện hoặc là anh em đi cơ sở anh em test cái dòng máy phân âm tài xỉu bao ổn này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó nhé còn nói thì tất nhiên rồi nói thì ai cũng nói được Đấy, nói thì ai cũng nói được nhưng mà nhiều anh em cũng bất chấp cả lời nói Đấy, bất chấp cả lời nói thua tha chỉ cần biết là làm sao kiếm được đồ Đấy, hiệu quả để mang về để chơi để gỡ cuối cùng chơi cũng chẳng được chơi Đấy, gỡ thì cũng chẳng được gỡ mà lại còn bị lại còn bị lừa mất một số tiền đấy rất là lãng phí anh em nhé đấy thì anh em nào muốn mua cái máy phân âm tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cho anh em thì thứ nhất là anh em phải có một cái cơ sở đảm bảo tin tưởng cho anh em để cho anh em có thể mua bất kỳ những cái sân bất kỳ những cái dòng máy hay là những cái đồ chơi nào để cho anh em chơi đấy thứ nhất là nó là cơ sở uy tín thứ hai nữa là anh em phải vận động cái đầu của anh em nhé vận động cái đầu đừng để cho cái đầu mình nó nó bị mê hoặc quá Đấy, mê hoặc quá anh em bị mê hoặc quá là anh em không thể nghĩ ra được cái gì bất cứ cái gì cả rất nhiều cái vô lý mà anh em không suy nghĩ được một cái gì cả Đấy, ví dụ như là cái máy phân âm tài xỉu nó là cái dòng máy thực sự là nó cao cấp khi mà anh em đi đến sân chơi mà anh em không cần bất cứ những cái đồ chơi gì mà chỉ cần cầm một cái máy rất là nhỏ thôi mà nó báo tài báo xỉu cho anh em mà cái giá mang lại để mua cái máy đấy thì nó thấp không phải là thấp mà cao cũng không phải là cao cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi anh em nhé tiền nào thì của vậy thôi anh em chỉ tỉnh táo lại một tí là ok thôi nhé còn anh em nào mà đã chót lỡ mua phải cái hàng mà không chơi được thì là thử tin tưởng tôi một lần Đấy, đến cơ sở anh em test cái mặt hàng này test cái máy phân âm này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó nhé Đấy thì uh, bây giờ không nói nhiều nữa Đấy, tham gia với anh em chỉ có vậy thôi bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái máy phân âm tài xỉu bao ồn cái máy phân âm tài xỉu này nó xuất xứ ở bên Thái Lan nhé thì uh, thì cái hột tài xỉu mà để cho cái máy phân âm nó phân được thì là tất cả những cái loại hột anh em nhé tất cả những cái loại hột nó đều phân được hết nhá tất cả đều phân được hết đây đây bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan bao gồm cho anh em nhé Đó. anh em nào tin tưởng thì anh em cứ alo cho tôi vào số điện thoại trên màn hình Đó. đây là cái ờ, dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan anh em này đó, đây nó có hai nút Đấy, nút nguồn và nút đỏ nút đỏ này là để bật máy cái nút đen ở trên này nó rất là lợi cho anh em này lợi rất là lợi cho anh em đi đi chơi này khi mà anh em đứng xa quá anh em không bắt được cái bộ hột thì anh em có thể là bấm vào cái nút này ở đây nó có bốn nấc thì anh em bấm bốn nấc thì nó sẽ cho anh em cái độ xa cao cái độ xa xa nhất cho anh em nhé xa nhất cho anh em để cho anh em bắt được cái bộ hột đấy nhé rất là hiệu quả cho anh em luôn đấy, anh em cứ thử đến cơ sở anh em test mà xem đó. À, thứ hai nữa đây là cái à, bảng báo dung của nó anh em nhé đấy, đây là bảng báo dung của nó đây đây thì anh em nhìn anh em biết đấy thì khi nào mà máy nó dung hai ngắn thì là có mặt nhất mặt nhị dung một dài là có mặt bốn à, mặt năm mặt sáu Đấy, dùng một ngắn một dài thì là một ngắn một dài nó có ba có bốn nhưng mà cái tiếng này thì là anh em bỏ nhé anh em bỏ nó ở ngưỡng tài và xỉu nên là rất là khó để anh em chơi nhé nên là anh em bỏ tiếng đấy mình có đồ chơi mình không vì gì phải vội cả đó. thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó test cho anh em hẳn 10 chén đi nhé trước khi vào anh em bật máy bật máy này nút nguồn này anh em bật máy lên đó bật một lần cái nút này Đấy, bắt đầu anh em chơi nhá anh em chơi anh em bắt được tất cả những cái bộ hột nào mà sân chơi anh em mang tới nhé. Đấy, thì uh, sóc như thế này mà cái âm hột của nó nó nó không vang Đấy, thì cái máy này nó vẫn chưa chưa đủ độ bắt thì anh em có thể ấn thêm một lần của cái tăng tần sóng này Đấy. đó máy lại rung ok đúng không anh em đấy là cái rất là tiện ở trên cho anh em nhé thì uh, vừa rồi nó rung là một ngắn một dài một ngắn một dài là có mặt 4 mặt 5 nhé Đấy, có mặt 4 đúng không anh em à mặt 3 mặt 4 nhé tiếp tục lại một ngắn một dài Đấy, một ngắn một dài lại có mặt 3 mặt 4 Đấy, tiếng chén này thì uh, à, ánh xỉu Đấy, 4 xỉu một dài một dài tiếng này tôi đánh ngũ lục này tôi đánh tài tiếng này đó lại một dài một ngắn tiếng này bỏ có tam vẫn một dài một ngắn Đấy, vẫn có tam đúng không hai ngắn này hai ngắn chén này đánh xỉu nhá xỉu đúng anh em cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn đấy anh em nào mà chưa tin thì anh em có thể đến cơ sở nhá anh em đến cơ sở khi mà anh em đến cơ sở rồi anh em mua cái máy này thì là anh em sẽ được uh, những cái phần quà rất là hấp dẫn ở bên tôi kỷ niệm cho anh em tiếp tục lại hai ngắn này hai ngắn gì à? xỉu Đấy, trái này bị phản này Đấy, có mặt nhị nhưng mà nó lên nhị lục lục chén này tôi xuống tất luôn cho anh em anh xỉu chén này tôi thua không biết nói nào được đen một dung dài lấy lại tiếng này đánh tải đó đánh tải lấy lại tiếng này đúng không anh em nói chung là anh em thua một cái chén phẳng thì anh em cũng đừng có lo anh em sẽ không bị chén phản thứ hai đâu đó nhé đó thì đây là chính là cái máy phân âm tài xỉu Thái Lan bao ồn cho anh em nhé bao ồn cho anh em đấy, bao gồm là đấy máy hoàn toàn không dung nhá đấy đấy thì nói chung là anh em phải đến tận mắt đấy anh em test tận tay thì anh em mới tin được nhá đấy thì video này tôi làm thì đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào mà xem video nhớ đăng ký kênh và anh em nào mà muốn trở về bờ thành công thì là anh em cứ alo cho tôi nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em cách vào bờ nhanh nhất hiệu quả nhất mà anh em không phải sở hữu những cái à, máy à, phân âm tài xỉu hay là cái máy nghe tài xỉu nó về anh em không chơi được nhá video này làm video hết chào anh em